Sinh dung diệp chúa, xây tai nhê, màn muột, biểu mệnh thiên hùng, nhê giang làng, chiêu bun tò dung nhê miền, David tổ nhê sinh dung. Lùng, chun giang, thiên hùng, nhê giang làng, lùng chàng, biểu mệnh, niệm nhê bùa tàu, Nhiệt hôi, chun bùa chìa, nhiệt hôi. Diệt muốn chun quần trang chia diệt muốn Màu yin màu hòa Màu sinh chia mấy hãy Mpa nin nhê phiền miền còm bàm kên Nin nhê nhìn nhau miền trùm lùng đía Thiên hung yêm quá lùng, quỳ bệnh hoi, tròn, đục liều. Bản hôi chuốt tài hăng xiềng làng yếm nìn nhê kên chuốt Yàn hăng xài thiếu nhê miền Hên miền Dân yêu nhê Căn xài nhê cháu mình Bản hôi yếm nái buông lùng chuốt tài Anh yêu thảo vua buông lùng Mãi mai hải nhung hải biển tu Nìn trôm nhê chìa chiếu nhê lê lạt chiếu nhê lê lạt xe tùn nhùn nhê bùn miền nhê hiếu phiến chia tài chiếu nhê lê nhê xe khảo túc quân nhê bùn mãi mài chồng mình nhê miền mài chồng mình chiếu hạt nhê hòa họp nhê bùn căn nhê miền mài diện nhiều chiếu nhê liền trình dành nhê bún miên hay mình bẻ miên thai chiếu xê lũng hay ói chủ thai thảo màn cấu màn tỏi chiếu nhi lấy xê chiên nhi tiêu tiêu bèn phim nhi xê cao trái chìa chiêm xuống cao trái chiên chiêm và cao cam chìa mùi tòng tông yêm mùi phỉnh liều suất nhẹ mùi tòng. ngay tế lệ là khuyến, mười nhẹ bầu, miền ơi chiến, ngay tế hòa dấu, chiều mai, tông trinh nhẹ. Hải tàu, hải chia tú, căn dấu tòng, nhẹ cháu Thố quảng gọi, yê dấu tòng, chia mai tu, nhẹ xì thô tăng chiến bùn mây nhẹ bầu máy tụng tụ ấy bám chuối máy tụng bùn nái tệ chuối cún ia tháng này ia diều máy mai tòng game ya biểu tu đút tôm chuối ô chéo à mày dầu ia nhẹ là bế ya dạ dầu chùa ia búa tàu thố bùn yê nhê dùi con chuốt nhê hòa chào yê yếm hiếu ham nhê cháu chiều mê mảng hay châu tụ họp